ở đây mấy cây phong này như lá rất là đỏ này nên ừ. này có lẽ đèn nó chiếu lên một chút nhưng mà thực ra là nó rất là đỏ luôn loại này như là khác so với cái loại kia loại kia thì hơi chấm vàng còn đây cây ngân hạnh này các bạn thấy cái màu vàng của nó wow chắc mai kia nó sẽ ờ, rụng hết nhưng mà bây giờ là cái lúc mà nó vàng nhất ấy ở trong kia không chiếu đèn nên không thấy rõ hơn thôi còn như cây này là thực sự ngoài nhìn vào nó đỏ cực kỳ luôn xin chào cả nhà nhé bây giờ thì mình đang ở trên cái, cái cầu dây văng ở chỗ vách đá gọi là chú sang thương đi ở, ở huyện trơn uôn của uh, tỉnh cang ôn tô hàn quốc bây giờ thì mình đang đi dọc theo con đường này vào cái mùa thu và uh, Khung cảnh mùa thu thì rất là tuyệt Mình cũng rất thích những mùa thu ở đây Hôm nay mình đi và cũng quay cho cả nhà xem một chút để xem là cái chỗ này nó có gì mà ngày có thể 78 đến 80 nghìn người đến đây và xem và có gì đặc sắc hay không mời cả nhà cùng đi với mình nhé thực sự bây giờ các bạn xem này mọi người đang đứng ở đây để đợi mua vé cũng như là vào đây là những cái đoàn xe đấy mọi người đợi đây rất là đông và chật kín hết cái khu này luôn bãi xe đầu tiên hầu như là không còn chỗ đây là những cái loại nông sản của huyện được đem ra đây bày bán còn ở đây là cái chỗ mà cửa vào nhưng mà bây giờ quá là đông người ở nhà mọi người đang đợi đây này. này là cái đoạn mà hầu như ai đến thì bắt đầu dồn đến đây để chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm ở đây rồi Bởi vì ở đây thì nhìn xuống Sun Tam mà trên nước kia người ta gọi là Sun Tam Kê Cốt làm cái đoạn mà kẹp thứ hai cái vở kẹp thứ hai cái dãy núi mà mùa đông người ta làm con đường đi bộ cho mọi người mà người thấy mấy cái phao đấy không những con đường này sẽ được dựng lên ở ngay đây cáo cho từng ai cũng đến đây để xem cái chỗ này nó thế nào họ là chụp một bức ảnh đây làm kỷ niệm cái đẹp rồi ừ. bắt đầu mới lên là đi ở trên này ở phía đằng sau mình ấy, thì mọi người đang tập trung nghỉ ngơi đấy nên là rất là đông và hầu như là hôm nay thì cứ đi trên cái đoạn đường này khoảng tầm một chút lại gặp người và phải tránh nhau suốt rồi bởi vì quá là đông luôn mà nếu đúng có trong cái tuần này đi thì là đẹp nhất này bởi tuần này là lá ở trên núi bắt đầu chuẩn bị rơi dần rồi nên là tuần sau chắc là nó sẽ rơi hết một phần nào đấy thì sẽ không còn đẹp lắm nữa có lẽ ai mà sợ độ cao thì không nên đi ở những con đường này nhé đây này ở dưới mình đây mà nhìn xuống thì đôi khi cũng thấy sợ sợ bởi vì ở chỗ mình đây là cái vách núi này ngay cái chỗ này là núi và đằng sau này thì ở dưới này là cái vực này đây, coi cho cả nhà xem đó nó cũng cao đấy chắc cũng phải đến cả trăm mét đấy chật quá chật quá dừng cho mọi người chụp ảnh cũng đẹp bởi vì đây là những chỗ mà đường hẹp đấy, nên là mọi người tránh nhau ở đây từ cái đoạn dài đến khi là mọi người kéo nhau và nối nhau đi và bây giờ dòng sông Hang Thang Cang thì à, chuyển một màu xanh rất là trong như chống vắt nữa. chỗ nào mà thấp thì các bạn có thể thấy tít dưới đáy luôn này. cứ mỗi đoạn lại có cái cầu dây văng như thế này đấy đây có cái view đẹp nên là ai hay dừng ở đây để chụp ảnh ấy. Wow. Thực sự là thu rất là đẹp mình vẫn thích nhất cảnh mùa thu thôi ừ. nói chung là bốn mùa Hàn Quốc cảnh mùa nào cũng đẹp nhưng mà mình thích nhất là mùa thu vào đây ừ. Ừ, ra đây ở đông người nên càng đông người thì cái dây văng này nó càng ờ, rung rung nhá nên có gì các bạn cứ thấy mình quay nó hơi rung rung thì các bạn thông cảm bởi vì đi trên cái cầu dây văng này nó cứ nảy lên nảy xuống vào mùa thu thì đây rất là đẹp nên mọi người tập trung về đây đông lắm và từng đoàn từng đoàn đi đến này này Đây là cảnh sắc mùa thu rất là đẹp của Hàn Quốc cả nhà nhé và một ngày có đến 70 80 nghìn người đến đây thăm những cái cây cầu này này thật sự nó giống như một bức tranh ở giữa cái núi đồi cũng như là dòng sông ở trên núi thì bây giờ cây lá đỏ lá vàng đã chuyển màu hết lên này đây thực sự là cái nét đẹp của cái mùa thu ở bên Hàn Quốc này cũng như là những cái nước mà xứ lạnh chung là dọc cái con đường này bây giờ thì rất là đông trên bãi xe cũng thế về đây là một góc hẹp ở ngay cái chỗ vách đá nên là đến mọi người hay chụp ảnh ở đây nên là nó hay tắt đường ở chỗ này ừ, bởi vì là thường thường mọi người mà đứng lại chụp ấy thì những người sau là phải đợi lại ấy. Ờ. Ờ. nếu mà đi hết con đường này thì nó tầm 3,6 cây số là cả đi cả về thành 7 cây ừ, ôi trên kia mình thấy có con đại bàng nó bay ấy. Ừ, bên này là dòng sông Han Tăng Cang bên đây thì là à, những cái lá màu đỏ màu vàng bắt đầu đã chuyển dần rồi thì rất là đẹp ừ. thực sự là những cảnh sắc mà từ trên những quả đồi này nó buông xuống ấy, thì mình cảm thấy giống như một bức, bức tranh mà họa sĩ vẽ hay là thế nào ấy. nhưng mà thực ra nó là một bức tranh thiên nhiên rất là đẹp trong cái mùa thu này đây là cái thời điểm mà mình đi ngắm cảnh cũng như đi chụp ảnh làm kỷ niệm thì ở đây là rất là tuyệt vời lâu lắm mới thấy người trẻ ở đây chụp ảnh nhé okay. 설정 놓고 화면을 밝게 해. 그러면은 저렇게 나와. thực sự là nó hẹp mà người thì đông Đấy, các bạn thấy mức độ đông ở đây chưa Đấy. rất là đông nên là mọi người chỉ cần đứng lại chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm thôi là bắt đầu đoạn đường đấy lại tắt lại ngay Wow, cái đoạn này là cái đoạn mà những cái phong này nó rộ một lúc luôn Đây, nó là toàn những cái nhỏ cái lớn mà nó thành cái đoạn rộ này nhà thấy không nhìn thích lắm thật sự cái vẻ đẹp của mùa thu là nó nằm ở những cái cảnh như thế này đây đây có những cái thác nước nhỏ nhỏ này đây. Dọc này có những cái thác nước nhỏ nhỏ này bên cạnh đấy thì có những cái phong này nó ưa với nước của những như cạnh dòng suối ấy. đây có mỗi đoàn mỗi đoàn này có một đoàn đi qua lại thường thường cái này chắc là một cái xe buýt một cái xe buýt vài chục người ấy bắt đầu là người ta đi đến ở người ta đi theo từng đoàn còn trước mắt mình đây là những cây totori này. còn bên phía tay trái mình ở bên dọc đường sông này thì những cây totori là quá nhiều còn đây nguyên cái phía bên phải mình đây là một cái rừng Totori luôn này wow. bây giờ nó chuẩn bị sau này nó sẽ nó là một con cơn mưa nhỏ nó mưa xuống và bắt đầu nó gió nó thổi hết đi rồi này những cái này nó chỉ còn là một cây chống sơ ở giữa cái núi này thôi rồi đây những cái lát vàng này không thì giữa tháng này hoặc là đầu tháng 10 à, cuối tháng này đầu tháng 11 đấy thì gió nó tạt nó sẽ là rụng hết những cái lá này nha cả nhà đây cũng vừa là một điểm dừng chân mà cũng là một nơi mà mọi người đứng ở đây chụp ảnh bởi vì đây có cái view là đẹp từ trên cao mà chụp xuống cái view này quá là tuyệt luôn nên mọi người hay thường thường là vừa nghỉ ở đây và vừa để chụp những bức ảnh kỷ niệm ở chỗ này ngay những cây là bắt đầu đã khô hết lá này nhưng mà nó phải gió một thời gian là bắt đầu nó rớt hết nhìn này đẹp thực sự là một cảnh rất là đẹp luôn wow các đoạn này thì nó có rất là nhiều những cái phong này thường thường những cây này nó mọc là nó mọc theo từng cụm từng nơi nhưng mà nơi nào mà nó mọc là nó dưới hạt nó lại mọc thành một cụm luôn nên là nó thành một cái rừng nhỏ như vậy nơi từ trên mà mọi người nhìn xuống này nó rất là cao ở đây có một cái tảng đá mà có lẽ mọi người không nhìn rõ lắm đâu bởi vì che mất cái cây totori này rồi nhưng mà nó giống như một cái hòn đá nằm một mình ở ngay đấy luôn mình thường hay đi câu ở ngay chỗ này nhưng mà ngày xưa cho làm cái câu đấy thì nó chỉ làm những cái vách đá dựng đứng thôi nhưng bây giờ thì mình có thể thấy được toàn bộ từ trên mình nhìn xuống và mình đi trải nghiệm từ trên cao xuống đôi khi cảm giác nó sợ sợ <laughs> nếu bạn nào mà sợ đổ cao ấy thì không nên đi đến những cái cầu này bởi vì từ trên này các bạn nhìn xuống thì nó cao lắm nó cho mình cảm giác thực sự là sợ ở khi mình qua những cái cầu như thế này, này đó nó rung rung mà ở bên này thì vách đá bên này thì dòng sông mà ở dưới là giống như một cái vực thẳm mà càng đông người thì cái dây bởi vì đây là cầu dây văng dây cát nên là càng đông người thì cái lực nặng của nó thì nó càng rung ở bên kia thì có cái cầu ngoài kia đấy cho ai thích cái cảm giác mạnh thì các bạn đi ra đấy còn nữa vậy mà không thì mò theo cái vách núi ấy và chị sợ nên ôi ở đây thì nó có một cái hẻm nhỏ ở đây đây vách đá này Rồi những cái vách đá này thì thường thường có những cái cây cỏ nó mọc bám ở ngay dọc chỗ này này công nhận là khi họ thi công mà làm ở đây thì rất là à, giỏi đấy vì người ta leo vào những cái vách đá này bắt đầu người ta thi công thì cực kỳ cái này là người ta sang học từ Trung Quốc để người ta sang đây người ta làm mình trở ra cái đoạn này để xem cảm giác nó như thế nào nhé đây. nó rung rung mà sợ sợ nhỉ à. cảm giác nó rung và sợ hơn wow. nó cái cây chỗ này nó không rung bằng cái chỗ kia bởi vì cái này nó làm bằng khung sắt rồi nên thực ra là nó cũng lại không rung bằng cái bên kia nhé người nhà không biết là tự hỏi là cái lúc mà người ta lắp cái cầu này là người ta dùng bằng cái gì bởi vì ở đây cầu thì xe cầu sẽ không đến đây được trừ khi là người ta đem trực thăng đến đây để người ta lắp thôi ừ. không thì người ta phải lắp từng đoạn từng đoạn ra ừ. cảm giác như cứ bình bình ở trên ấy nếu mà mình không nhìn xuống thì mình không có sợ đâu nhìn ra ngoài ấy, thì mình cảm thấy nó mỹ hơn mình nhìn ra ngoài mình cảm thấy cảm giác khung cảnh nó sẽ át đi cái sự sợ hãi của mình là mình thấy những cảnh đẹp đấy nó quên đi nhưng mà khi mình nhìn xuống thì cũng thấy nó rất cao và cũng hơi bị lạnh người ấy nói chung ở từng góc nào cứ có góc nào view đẹp thì mọi người hay dừng ở đấy để chụp những kiểu ảnh ở đây sự làm bức tranh thiên nhiên mà để mình ngắm nhìn đây ở chỗ này này các bạn thấy đoạn sâu sâu ở kia thì cũng nói còn đoạn người này thì các bạn có thể nhìn thấy đáy luôn mình hay đi câu ở đây và có rất nhiều cá nhé. mọi người vẫn đang tiếp tục đi vào rất là đông và thử đến đây rồi mình mới thấy rằng ui một ngày 78 đến 80 nghìn người đến là có thật chứ còn không phải là ở ờ, đùa đâu cả nhà bởi vì là quá là đông rồi và mọi người đang tập trung đến mà đây là một cửa thôi còn chưa nói là ở bên dưới của Turuni dưới kia nữa bởi vì ở đây nó có một cửa ra một cửa vào đúng không có thể mình đi từ đây đi xuống hoặc đi từ Turuni đi lên nên là đó là hai cửa luôn với cái lượng người này thì quá là đông và thực sự là cái mức độ nổi tiếng của nó ở đây vượt xa so với kỳ vọng mới chắc là huyện này khi mà họ đầu tư để làm tất cả các bãi xe mới như ở đây Hình như là không còn chút Không còn cái nào nữa